ốm gì chứ ờ, sức khỏe nó tốt hơn <laughs> mấy dạ, như mấy nó như khanh nó yếu tiếp tục chuyến xe không đồng cô chú anh chị ơi như đã hứa thì ờ, hôm qua phước có biết ờ, được một cái hoàn cảnh của một bà cụ do là một cái chị kia hôm qua thì phước có ghé ngang qua ngay đường nguyễn trãi và chỉ còn gao thôi thì hồi nãy giờ cũng phát xong và phước có nhắn với mấy chị ấy là đợi phước hello bạn nana bây giờ thì mình vừa mới về lấy thêm ờ, gạo nhu yếu phẩm để ờ, hỗ trợ cho bà hứa thì mình sẽ quay lại còn không hứa thì uh, hên xui tùy duyên nãy cũng vừa mới phát xong dài dài lên cách mạng tháng 8 Hẻm 91 Với lại à, hẻm 44 116 Và một số điểm kích lẻ Em sang phong ở 125 đường à, Hoàng Văn Thụ chút xíu nữa em ra luôn đi em Ra ngay đầu hẻm nha anh chỉ gửi một phần cho em thôi nha Đừng ngủ ghê thêm nha Anh thấy em xin nãy giờ Rồi quẹo qua đây đi ừ. Coi cái chị đó có ra đón không Rồi đứng à, chị uh, à, Tiết gì đó có ra đón không ạ? À? Thấy mình tắt lại chim mà không biết chị có ra đón không nè. Rồi đứng đây đợi. mình còn số điện thoại không? Quên mất tiêu luôn. quay trở lại hôm qua thì ở đây ờ, Phước chỉ gửi ờ, Phước kêu ờ, cái có cái chị nói ở ngay khách sạn Tây Nam nè có bà cụ nằm gì đó rồi hôm qua Phước chỉ có rau không à gửi rau thì nghe chị nói bà cũng hết gạo thì nãy giờ phát xong hết đồ nay mình quay trở về để lấy thêm thấy được không cái chị gì tên gì Tuyết á xem chim cũ hồi nãy cũng có không em ơi giờ này nó không có đi bình thủy đâu em ơi anh mới từ trên các bạn tám về rồi hết đồ anh quay trở về anh lấy đồ rồi ở hẻm 23 chị đó hôm qua ở hẻm 23 hẻm 23 lên xích lên trên này hẻm 23 phải không nói có bà cụ trong à đang ra luôn xích lên chị có có có có có người nói chị đang ra rồi Phú có đem sữa theo cho bà cụ luôn về lấy thêm sữa Sớm chài không có qua được em ơi Bên sớm chài thì dạ, anh không có qua được rồi. Dạ, dạ, dạ, à, rồi dạ tại vì đã hứa hôm qua thì nãy chị cũng hứa chị ấy kêu bà đừng có ngủ để phước vô tới rồi giờ mình à, sẽ xuống xe không biết nữa em ơi anh không biết nào lên bình thủy nữa cái lịch trình của anh anh nói thiệt nó tè le cho anh còn không biết anh đi đâu nữa luôn á bởi vì anh không biết trước được điều gì chứ tất cả sẽ là tự nhiên đâu nhà nhà bà ở đâu đâu ạ à? lấy theo anh à, theo à, hai bịch rau đi như hai phần đó với lại bịch sữa mì trứng hai bịch luôn 10 kg gạo với bịch sữa cho anh luôn anh dạ rồi vô trước đi né né xa xa đi mình giữ khoảng cách cho nó dễ ha cầm theo chai xịt không lấy lấy à, lấy à, ờ à, đúng rồi lấy một phần à, kia có cho nước tương á ờ ừ, đúng rồi rồi bỏ lời cái này nè chút nữa vô tháo lấy hai da nước tương ra bên đây nó có rồi chút nữa đi tháo ra hoặc tháo ra luôn đi rồi đi vô sau để em vô bà trước lấy hai chai nước tương ra tại trong gạo mì nó có nước tương rồi giờ để mình vô nha thăm bà luôn nha hôm qua nghe chị ấy nói bà trong đây hôm qua thì chị có gửi uh, cho bà được hai bịch rau à. chị hôm qua nào phải không dạ, ờ hôm qua vô đưa cho bà hai bịch rau bữa nay bà hết gạo luôn rồi hả dạ, dạ, đúng rồi rồi rồi rồi à, sao ta sát quá dạ chị dạ, chị né xích qua đây chút xíu đi dạ còn anh này là cái gì à, à vậy đó hả dạ. đó là mẹ anh dạ. ở đây là mình ở trọ hay nhà anh xích xích dạ. vô trong luôn đi anh anh xích xích dạ. mé trong đi để đi ờ ờ đứng xa xa ra để giữ khoảng cách cho nó an toàn dạ. tại vì giờ mình không biết ai có gì hay không dạ. trời có chút xíu vậy đó hả vậy là chiếc xe máy dắt vô ngồi không vừa nữa nhà luôn đó ha anh dạ cũng đỡ ha và tối anh ngủ ở trên dạ. chỗ cái gác đó anh chảnh dạ. rồi có hai mẹ con thôi hả anh có vợ gì chưa dạ chưa anh năm nay nhiêu tuổi à, 46 tuổi 46 còn bà 71 71 72 à, tuy nhiên là bà bị bệnh gì bị à, tai nạn giao thông tai nạn hả bị cái chân hả dạ. là đi không được luôn hả dạ. đi đau hả rồi mình vậy làm đi ờ, tiêu tiểu tiện vậy bằng cái gì nhít chưa tự đi hay là sao à. rồi đây để này nha em để cho hôm qua mình thiếu gạo bữa nay em gửi cho mình 10 ờ, kg gạo đây cô dừng góp đỡ cho đỡ luôn rồi 10 kg gạo nha ở đây ờ, nè bịch 5 kg nhưng mà cái phần này thì nó có đường với nước tương luôn với gửi cho bà thêm bịch sữa rồi rồi cái này ờ, để, đi anh để đi rồi cái này là hai phần ờ, mì với trứng rồi hai bịch rau liêu đây như con gặp lại đây cũng có duyên với bà nha con gửi bà thêm 200 ngàn nha thuốc men gì nha thôi ngồi đi khỏi cần con để trên ờ, đầu tủ nha ơi rồi vậy đi rồi chúc sức khỏe bà luôn nha có gì rau mình mở ra rửa liền em nha cất mấy này vô nha để dùng rồi em xin miếng thịt rồi ok vậy nha rồi trời ơi nói chuyện em khoanh tay gì em nhỏ xíu à này xịt em miếng nữa chị xịt nhiều nhiều đi đó ghê quá sợ <laughs> yên tâm à. em mua hủ chân à rồi thôi vậy bye bye nha về sức khỏe nha chị chị còn chị có lấy rau dùng không còn à. gạo gì không hôm qua giờ xin mà không xin cho mình luôn á rồi ok vậy ra đây em gửi cho chị mình mình phần nè hôm qua giờ thấy nhiệt tình quá trời ở đây còn còn người mà ngủ à ngủ à hả dạ. dạ là cụ lấy lớn tuổi không chị chú hả à? à chú bị tai biến luôn hả dạ. chú ngủ rồi hiện giờ em đưa cho chị phần nữa ha chị gửi Ủa anh bên từ thiện hả? Dạ Anh bên từ thiện không? Không, em không có bên từ thiện, em thiện nguyện à hộ nào anh? Bà hai nào anh? Bà đó bệnh gì? à còn chị là chị à, chị xin cho cái ông chú tai biến chồng à con của chú đó đó phải không chị đó như là đi cũng có tật hay gì đó hả rồi rồi rồi ok rồi rồi vậy đây nè đây nè em gửi luôn anh gửi giùm cái chú đó giùm em nha lấy à, ba bao gạo bao, bao nữa đứng rồi đứng lại gần đứng lại gần em để ờ, về đi cho nó an toàn cho mọi người rồi rồi rồi đó lấy giùm em đi à bao gạo bịch mì trứng với bịch rau này là con của chú thì ta biến trọng lắm phải không rồi dạ dạ dạ rồi chị này bữa nay là lấy cho phần mình đi nha rồi anh hồi nữa gửi cho chú kia giùm em nha dạ dạ rồi à, anh còn có lấy rau cho mình xài không mình còn có cần gì không bọc rau thôi ha rồi gửi cho anh bọc rau cho anh đây đây rồi để xuống mé mé xuống cho anh rồi bên bển mà rồi có gì gửi em đó nha rồi ok rồi bye bye nha đường này ra được luôn nè nhưng mà không biết uh... thôi vòng lại hoàng nhân thụ đi lui xe ra luôn đi anh chị lui đi đó em né ra nè hay là tới đó ôm cua là cũng được xích nặng có chỗ ôm đầu á nặng cũng rộng á có vòng qua trần nhãn khéo luôn gầm ra được á mà không biết ờ, có bị ờ, phong tỏa gì không thôi ở quên nếu phong tỏa thì phong tỏa đầu này luôn phong tỏa đầu này bạn ờ, sang phong gì ở hẻm 125 ga luôn đi nha bạn ra mình lên thôi nhá rồi mình gửi cho bạn xong là anh em mình về nghỉ ngơi nha mai tiếp tục hên xui để xem có chỉ thị mới như thế nào đúng rồi hẻm hồi nãy mình có ghé chạy ngang qua hai ngày nữa dỡ phong tỏa hẻm đó đó hả ừ. hai ngày nữa dỡ phong tỏa ừ. 25 ngàn em phụ <coughs> à, em Kim Đan Nguyễn em uh, sư cô chê trí ở chùa Bủ Trì ha em có em nhắn tin vào cái trang fanpage anh nha chúc nên gửi số điện thoại nha em sang phong có ra chưa em ơi ga có ga thì uh, ghé ngang nha chưa tới chưa tới chưa tới hẹn 125 125 bên kia ờ sang phong sang phong là sang phong luôn hay gì á còn ở đó không chốt trước kìa rồi em sang phòng có ra chưa bạn Nguyễn Thí bạn có ra chưa bạn sang phòng Nguyễn Thí nha đây hả sang phong là em đó hả em là sang phong phải không rồi em đứng sát sát mé bên kia đi nha đứng sát đứng đứng đừng đừng, đừng gần anh à, dạ rồi rồi đấy đấy nó đi rồi em lấy đi em rồi xe có dạ lấy lấy lấy rau ăn được không gạo, hết, gạo hết gạo rồi ờ. em hết gạo rồi còn rau thôi à Dạ dạ. Dạ, dạ dạ dạ em lấy gì trong hẻm hả em lấy rau dùng nha hết rồi đúng rồi mì chín rồi hết luôn rồi ủa ai đưa ai rồi đâu có ở đâu em chưa phòng đâu chưa em chưa phòng đủ rồi <laughs> vậy đó hả đây còn bồng cái tóc bồng bên đây. ờ để đi để đi hồi nữa gửi cho chỗ bà cụ gửi cho bà cụ rau mà rau với bọc mì chín rồi cho mình ờ, mì chín với không em để dành cho bà cụ kia bà, cụ kia mới lấy dạ có gì thông cảm giùm con nha bà cụ đó 73 tuổi dạ dạ đang đợi bà ra nè đang đợi bạn kia ra lấy giùm chú lấy rau không không không lấy lấy cái bịch đó nhỏ cái bịch đó ít lắm hãy cho chú bịch nữa đi ừ lấy hai bịch đi ừ bịch nhỏ bịch lớn rồi lấy rau ha rồi lại lấy cô bịch rau luôn đi rồi rau củ rồi nãy tại bị phát sinh thêm kia tao đem theo có 6 bịch gạo rồi tính tính phát sinh, tính phát cho bà cụ dưới kia xong rồi đi về đem theo ít rồi hồi cuối cùng lúc nào mới phát sinh chứ giờ đợi bạn nó ra gửi cho bà cụ 73 tuổi xong là về nhé không có không có đem đồ theo nhiều nha khuya rồi bởi vì anh em mình không có đem nữa về nghỉ ngơi nãy tính vô trọng gửi cho bên kia không hồi phát sinh thêm ba bốn phần nữa lúc nào cũng phát sinh hết trơn ok cảm ơn em Quyên ờ, Phương nha ghé chốt cách mạng tháng 8 uống chai nước nha em dạ anh Trung Võ Dạ dạ, em đang đợi ờ, bà cụ ngay ờ, bạn kia ra nhận giùm bà cụ 73 tuổi á, ngay hẻm 125 xong rồi tụi em về ạ. Dạ mấy bạn thì ờ, có gì có gì ngày mai nha, ngày mai có gì các bạn cứ đón xem nha. Rồi mình sẽ phát sau nha. Bữa nay thì mình gửi cho bà cụ này xong rồi mình về rồi. dắt té nữa chứ không chị ơi em với à, bạn à, ngôn thắng là hai người à, khác nhau chị chỉ có chung là chung thiện nguyện ở cần thơ thôi còn là hai nhóm khác nhau nha chung thiện nguyện như anh em thiện nguyện làm biết nhau thôi chị nguyễn thí hả nguyễn thí hả lấy cho bà cụ đó hả chị rồi xong đem khẩu trang theo hả nè cho cái khẩu trang nè chạy xe ra đường không đeo khẩu trang quên cái này là mình phải nhớ mới đúng chứ nè để khoan đi từ từ đó để đó lại lấy đeo khẩu trang vô dùm em cái đi lấy ờ, chị ờ, thêm mịch gao nó gửi cho bà cụ đi rồi rồi lấy đi chị có gì mai em chạy ngang qua nữa em gửi gạo sau nha có gì đón xem livestream đi tại bữa nay hết gạo rồi dùng rau với mì trứng trước nha dạ, dạ, dạ. dạ. phát sinh có gì tại nó phát sinh thêm chở thêm giờ là tính về đó <laughs> rồi thôi vậy Phước à, xin à, phép tắt tay chim anh em mình về nha hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ngày mai nha hết rồi tại nãy đem theo cũng mớ à, để tính gửi cho cái chỗ à, Tây Đô chỗ khách sạn Tây Nam chỗ bà cụ nãy Phước ghé đó đâu đem theo nhiều đâu tại tính là ghé điểm đó là xong rồi về hay da dạ, hay nhà phát sinh thêm một hồi nó lội lội lội ý mà thủ sẵn á nha <laughs> thủ sẵn mà không thủ nhiều đợi tính ban xuống cái là xong rồi chạy về khuya để cho anh em nghỉ ngơi hẹn gặp lại à. bye bye